Alo Chào tất cả 500 anh em miền Bắc và miền Nam nha Xin giới thiệu tất cả mọi người Mình là Quốc Vượng Audi Mình đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội Công việc chính của mình đó là làm SEO Vấn đề về Youtube à anh em nha Thì hôm buổi tối ngày hôm nay đây Mình sẽ chia sẻ một chút ngoài lề về công việc Đó là cái kinh nghiệm lô đề của miền Bắc và áp dụng đến năm 2020 mà mình cũng là một một người yêu lô đề cũng đã có kinh nghiệm chơi nó tầm khoảng 6 7 năm rồi anh em ạ. Đốc rút cho mình ra cũng khá khá là nhiều kinh nghiệm. Ngày nào cũng cứ theo dõi anh em nhé. Rồi. Bây giờ công việc xong rồi. 11 giờ, 23 giờ, 4 phút rồi. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 2019 mình có rảnh rỗi một chút, mình thấy là dạo này hội đồng sổ số ấy quay khá là bẩn, rất là khó chơi. Vào diện đàn, anh em cứ than vạn là xa bờ, này nọ. Cho nên mình cũng là bớt chút thời gian để lập ra một cái kênh đó là kênh soi cầu nhanh soi cầu chuẩn anh em nhé của quốc vượng audi thì anh em nhớ tìm kiếm trên kênh youtube yêu mến kênh nhớ để lại một nút đăng ký để đó là tiện theo dõi những cái video chia sẻ kinh nghiệm mà quốc vượng tải lên cho tất cả anh em theo dõi để anh em tự chơi không cần phải mua số làm gì anh em nhé và mình sẽ rảnh ra mình sẽ lên video cho anh em hướng dẫn cho anh em cách bắt lô và bắt đề tự mình bắt luôn anh em nhé không cần phải đi mua số và chốt số miễn phí cho anh em luôn. Những người khác cho số lấy phí nhưng riêng cá nhân mình cứ vào kênh soi cầu nhanh soi cầu chuẩn anh em yên tâm nha. Cứ vào bờ, vào bờ đón Tết năm 2020 bên gia đình đi đã. Rồi, xin được uh, sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Thì cái nội dung của ngày hôm nay ấy, Quốc Vượng sẽ chia sẻ cho anh em cầu đề bạc nhớ mà sẽ ăn tận đến sang năm 2020 mà báo gọi là cầu đề báo kép không phải trả anh em nhé. Video nên xem và tham khảo. Môn lô đề năm 2020. Đó. Rất là hot anh em ơi. Rất là hot nhá. Rồi ok. Có hai phương pháp để chúng ta bắt được đề kép. Bắt được đề kép chuẩn chính xác nhất. Mắc khung. Đó là khung một tuần anh em ơi. Mắc khung một tuần nhá. Vậy thì cái đường lối đầu tiên chia sẻ cho tất cả anh em những cái đường cầu đấy có khá khá là nhiều đường cầu tuyệt đẹp, tuyệt mật mà quốc Vượng muốn chia sẻ lên. Nhưng mà thời điểm hiện tại bây giờ khá khá là khuya rồi. Cường cửa thủ cũng khá khá là không có kín lắm cho nên quốc vượng phải nói nhỏ để cho anh em khác còn làm việc anh em ạ tranh thủ một chút thời gian thôi để còn nghỉ ngơi ngày mai còn công việc cho ngày mai nữa đúng không anh em mình sẽ chỉ luôn cho anh em không mất thời gian nhiều làm gì cả anh em nhé. Người thật việc thật. Trong khoảng 30 ngày trở lại đây, bên sổ kết quả này, anh em chơi lô đề cũng biết đến là cái thống kê sổ kết quả này rồi đúng không ạ? Cái cầu này nó báo ấy, thì nó lâu nó mới báo thôi. Nhưng mà nó đã báo rồi ấy, thì anh em cứ chuẩn bị tiền mà vào, mà lấy lại, mà tối đi đếm, đếm tiền chủ, chủ lô nữa thôi anh em nhé. Từ đâu? Vuốt lên cho anh em. Đây rồi. Cái nhịp đầu tiên của cái tháng này, 30 ngày trở đây, nó báo của ngày thứ năm, mùng năm tháng 12 năm 2019. Đây, đặc biệt về 67 đây anh em nhé. Thì nó báo ở vị trí giải 7 anh em, nhìn thấy giải 7 đúng không ạ? Giải 7.1, giải 7.2, giải 7.3, giải 7.4, đọc nó là như vậy. Câu của nó báo có dấu hiệu như thế này. Ở dài 7.1.2 tức là con số 0 này anh em này. Nó trùng với dài G7.4. Đó, chấm 4 mà con số thứ hai là con 5. Anh em có thể nhìn thấy này. 7.2 chấm 2 là con 0 và con 5 này trùng với nhau theo một hệ đó là hệ kép của nó, hệ kép 0 và 5 là bóng của nhau anh em nhé. Anh em chơi về môn lô đề phải biết phải nên tự học là biết con bóng của lô đề là gì như nào. Ví dụ 0 bóng 5, 1 bóng 6, 2 bóng 7, 3 bóng 8, 4 bóng 9 anh em nhé. Biết về các bộ đề như thế nào, biết về tổng đề như thế nào, biết về sát kép nó là như thế nào thì chúng ta mới chơi được cái môn lô đề này, mới chơi lại hội đồng số số của năm 2020 này anh em nhé. Vậy, quay lại cầu lúc nãy mình chia sẻ cho tất cả anh em. anh em ấy, cứ thế nó báo còn không đó và có năm vị trí như vậy nha anh em cứ bắt cho quốc vượng vào khung cho đó là khung trong vòng 7 ngày mắc nó sẽ nổ cho chúng ta kép bằng hoặc là kép lệch hoặc là chúng ta chơi riêng cái bộ không không này không đi với năm là bộ không không chúng ta ưu tiên hơn anh em nha đó thì chúng ta cùng điểm các cái ngày đi tiếp theo thứ sáu ngày đầu tiên thứ bảy đi ngày thứ hai thì thứ bảy nó trả về chúng ta bộ 33 con đề 38 gọi về phần lô đề đó là con đề kép lệch anh em nhé nó là cái phần đầu tiên mà chúng ta nên lưu ý nó là như vậy đó tiếp tục đi đến cho anh em tìm cái điểm tìm kiếm báo hiệu kép nữa cho anh em này anh em bắt cầu đơn giản này này vẫn chưa thấy tiếp tục tìm kiếm. Đây rồi. Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019 này. Đặc biệt về chúng ta 47 anh em nhé. 47. Đó. Thì tiếp tục cho chúng ta trùng hợp chúng ta giải cái 7.2 con số 2 là con số dãy số con 2 nhá. Mà trùng với lại con 7 này anh em này. 2 và 7 là bóng của nhau anh em nhé. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên bắt kép trong vòng một tuần và ưu tiên hơn nữa đó là bốn con đề liên quan đến bộ 22 22, 77, 2772 đấy anh em lưu ý nhé thì chúng ta tiếp tục đi lên để xem từ nó báo kép của ngày là ngày thứ năm ngày 12 tháng 12 thì hôm nào nó sẽ nổ cho chúng ta nào ngày thứ nhất ngày thứ hai bước lên đây đó ngày thứ hai nó đã nổ cho chúng ta con đề 94 của bộ đề 44. Con đề 94 đọc gọi là con đề kép lệch anh em nhé. Đó là kép lệch 94. Tiếp tục ăn ở ngày 2. Đó. Vậy thì ngày 14 tháng 12 nó nổ con đề 94 rồi. Ở giải cứ 7 chúng ta quan sát tiếp. Đó, cứ 7.1.2 con 1. Cứ 7. Chấm, đó là chấm 4, chấm 2 là con 1 chung với nhau là con đề báo chúng ta kép bằng kép lệch nuôi khung trong vùng 7 ngày đúng không ạ? Ưu tiên nhất về cái bộ 11 1166 1661 đúng không ạ? Thì chúng ta cùng kiểm tra xem nó ngày bao nhiêu nó nổ đúng không ạ? Ngày chủ nhật, ngày thứ nhất. Thứ hai là ngày thứ hai đó thứ ba nó đã nổ chúng ta còn đặc biệt là kép bằng một uh, kép bằng 22 anh em nhé kép bằng 22 của bộ đề 2 của tổng đề 49 anh em ạ anh em nhìn thấy thấy cầu hay không ạ nó báo một cái nó ra ngay mà thường thường nó báo là nó báo trong khoảng 3 hoặc là khoảng 3 hoặc là hai hôm là nó nổ rồi anh em nhé có khi là 4 hoặc 5 hôm có khi mắc là khoảng 7 hôm anh em ạ tất nhiên là nó có nó sẽ có xác suất đó anh em nhé nó có sẽ có xác suất đó, anh em phải nên lưu ý tiếp tục đi cần tìm kiếm này anh em này thứ tư ngày 18 tháng 12 ok lên tiếp tục tìm kiếm cho chúng ta cái đường cầu báo kép nào chưa thấy gì đây dấu hiệu của cầu báo kép thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019 đúng không ạ đặc biệt đi chúng ta 24 đúng không? 24 thì chúng ta nhìn ở dài G7 chúng ta đó là dài G7.2 con 2. Đúng không? Ghép với lại giải G7 chấm đó là chấm 4 con vị trí số 2 con 7 2 và 7 là bóng của nhau tiếp tục báo chúng ta đó kép bằng hoặc kép lệch trong vòng mắc khung mắc khung 7 ngày tức là một tuần đấy anh em ạ thì ngày thứ nhất chúng ta kiểm tra đó ngày thứ nhất ra 26 chưa liên quan ngày thứ hai ra 81 chưa liên quan ngày thứ ba đấy, ra 39 chưa liên quan nha ngày thứ tư nó thật ra kép bằng 77 đó thứ sáu ngày 27 tháng 12 ngày thứ tư nó là ra kép bằng đặc biệt độc thủ 77 bộ D22 em nhé đó là một cái điều mà chúng ta nên lưu ý cái đường cầu đi rất là bất bại mà rất là hay nó đã báo nó phải nổ anh em ạ tầm khoảng 99 đến 98 phần trăm nó sẽ phải nổ còn trường hợp mà đen lắm ấy thì nó sẽ gãy nhưng mà rất ít khi gãy anh em nhé có thể tự tin vào cái cầu này được tiếp tục đi tìm kiếm cho anh em này ngày chủ nhật 29 tháng 12 đặc biệt về 01 đúng không ạ gần nhất ngày gần nhất ở đây đúng không ạ giải 7 chúng ta có con 5 và con 5 báo kép tiếp tục đấy thì chúng ta lại tiếp tục tìm ngày ngày 1 về chúng ta ngày hôm nay đây báo chúng ta ngày 30 tháng 12 ngày hôm nay mới sổ ra cho anh em đặc biệt con 88 độc thủ đề bộ đề 33 đấy anh em lưu ý nhé lưu ý ngày hôm nay nó đã nổ rồi báo ngày thứ nhất nó đã nổ rồi đó anh em có thể lưu ý áp dụng đối với đặc biệt năm 2020 và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của năm đó là năm 2019 chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2020 rồi hy vọng là anh em sẽ áp dụng theo đường cầu này để về bờ thành công nếu như chúng ta chơi đề anh em nhé tất nhiên là sẽ có những cái rủi ro Đấy, không thể lường trước được anh em ạ. Cho nên anh em nào áp dụng được theo kiểu này ấy, với những cái kiểu mà anh em tự tư duy hơn để bắt được bạch thủ đề để về bề về bờ ấy thì ờ, đó là sự may mắn cũng như sự giỏi giang của tất cả anh em đúng không ạ ok vậy thì ngày 30 anh em nhìn sang cho quốc vượng giải bảy tiếp tục báo chúng ta còn một và còn một tức là lại báo kép trong vòng một tuần nữa như vậy trong tuần này, tỷ lệ nổ kép nữa cho anh em khá là cao. Anh em có thể vào tiền tiếp cho là ngày hôm sau. Trong cái tuần này nữa anh em nhé. Anh em có thể tham khảo nó là như vậy. Ok, chia sẻ cho anh em một cái đường cầu tâm huyết rồi. Đúng không ạ? Một cái đường cầu cơ bản rồi. Còn một cái đường cầu báo kép cho tất cả anh em chúng ta nữa này. Anh em nhé. Một cái đường cầu nữa khá khá là đơn giản này bước sang cái bảng đặc biệt này đó là bảng đặc biệt tuần anh em có thể nhìn thấy từ năm 2019 mình kiểm tra cho tất cả anh em luôn. Chơi lớn cho anh em một lần nào xem nào. Tết đâu rồi? Đi mạng mà chơi Tết. Đây, năm 2019 đây anh em nha. Ok. Mỗi lần anh em nhìn thấy để ý cho mình luôn này. Mỗi lần đặc biệt mật báo về chúng ta có chạm không? Đó, đặc biệt có con không không phải là các cái giải các cái dạy này 832 con không không bao giờ nằm vị trí này đâu nhá nếu con không nằm phải vị trí là đặc biệt hai số này anh em nhé mới là báo kép mà báo kép trong vòng một tuần anh em ạ trong vòng khung 7 ngày nó sẽ phải ra vậy thì uh, cùng tìm kiếm này 08 ngày thứ nhất ngày thứ hai đã nổ con 33 kép bằng đâu đúng không ạ tiếp tục 80 1 2 3 nó đổ kép lệch con 05 đấy tiếp tục tìm kiếm chạm không con 10 này anh em nhá. Ngày hôm sau nổ 05, đúng không ạ? Con 10 tiếp tục ra, nổ 55, 07 thì nổ 72. Đấy, 02 thì nổ 00 anh em nhá. Ví dụ tiếp cho anh em này. 0 05 05 đấy, chạm không là được, cứ chạm không là được. Bắt cho chúng ta nuôi trong vòng một tuần, nổ con 99 đấy. Tiếp tục rình chạm không 20 anh em nhá. 20 ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm nổ chúng ta bạch thủ đề 88 đúng không ạ đấy anh em nhé rồi ok tiếp tục tìm kiếm cho anh em cái giải à, một không này anh em này cái giải một không một không này 1 2 3 4 5 6 7 đấy lâu lâu vẫn bị gãy cầu ở cái giải 10 ngày 8 tháng 4 năm 2019 anh em nhé. Đấy, nhưng mà tính sang tính sang cái lần gậy có một không này nó báo về 08 ngày 12 tháng 4 này 08 anh em nhé có chạm không thì 1 2 3 4 ngày thứ tư nổ con đặc biệt 22 anh em ơi đó tiếp tục tìm kiếm chạm không này 03 của ngày 21 tháng 4 này nổ thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư ngày thứ tư nổ con 88 đúng không ạ ok nhá nó ra sát quá như này thì tỷ lệ nó bị chậm công nhận bị chậm cầu là khá khá là được thường xuyên anh em nhé một hai ba bốn năm sáu Ví dụ 02 ngày 26 tháng 4 này 1 2 3 4 5 6. Đấy, ngày thứ sáu nổ chúng ta 7 thủ đề 61 đấy anh em nhé Rồi ok, 50 thì ngày thứ hai nổ chúng ta còn đề 00 đúng không ạ? Tiếp tục 30 thì 1 2 3 4 nổi chúng ta có đến kép bằng 0 0. Đó. Tiếp tục tìm kiếm cho tất cả anh em. 05 1 05 này, ngày 31 tháng 5. 1 2 3 4 5 6. Đúng ngày thứ bảy nổ ở đâu? 73 không phải là là kép lệch, kép bằng anh em nhé, không phải là kép. Mà 05 này nó bị trệ đúng là cái hô con 05 ngày 31 tháng 5 tức là gậy lần thứ hai đó tính từ đầu năm 2019 đến giờ 05 này gậy lần thứ hai đó theo đường cầu báo kép vậy thì con 40 này anh em có thể nhìn xuống luôn 40 ngày mùng 6 tháng 6 ngày thứ nhất 1 2 nổ chúng ta còn đề 38 kép lệch đúng không ạ tiếp tục tìm cho anh em xem thử năm 2019 nó gậy bao nhiêu lần nó ăn như thế nào tỷ lệ để chúng ta còn bắt được cho năm 2020 đúng không? 01 và 09 thì chúng ta sẽ lấy điểm đó là con 09. Đó, nếu như chạm không ra hai ngày liên tục thì chúng ta sẽ lấy đó là lấy cái con ra tính từ cái con mà chúng ta nuôi từ cái lúc mà ra giải không ngày sau ấy anh em nhé chạm không ngày sau như vậy 77 nó ra ngày thứ nhất luôn anh em này 04 đây ạ tiếp tục đến 04 04 gạch cầu ngày thứ bảy vẫn chưa ra một là mình xem này 22 tháng 6 ngày thứ nhất 1 2 3 4 5 6 7 đó sang ngày thứ 8 tức là bị chậm mất một nhịp anh em nhé ra khung mắc mất một nhịp đến ngày 30 ngày thứ 8 mới nổ kép bằng 22 anh em ạ tiếp tục 20 thì ra 05 đúng không ạ 20 thì ra 05 02 thì ra 55. Đó, 0207 thì ra 55. Ui rồi ờ. ngày hôm nay cái ngày mà 15 tháng 7 ấy thì nó ra một loạt là liên quan đến chạm không như này. Đấy anh em nhé một loạt chạm không Thì những ngày như này tốt nhất là anh em chơi thì cũng có thể vào mà không vào cũng được anh em nhé. Bởi vì nó báo mà chạm không một đường dài như này rất khó lần. Đấy. Tiếp tục là 20 thì về 94. 08. 08 thì về 33 đúng không ạ? ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu đấy về ba ba tiếp tục nữa cho anh em này 02, 40 thì tính từ cái hôm 40 về ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy với ngày chủ nhật tức là ngày thứ tám là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đấy vượt khung mất một ngày là còn một một được nổ đấy từ khi báo ghép 40 mươi đúng không tiếp tục nữa lần cho anh em này không một nha không một một hai ba bốn năm thì về sau sáu đúng không ạ sáu mươi một hai ba bốn năm sáu bảy đấy ngày thứ bảy về mười sáu tiếp tục đi tiếp cho anh em này cho đến hết năm 2019 03 1 2 3 4 5 6, 7. Ờ, 03 này. 03 đến 20, 01, 20, 03. Thì nó lại vượt khung, tức là bị gãy khoảng 4 lần rồi anh em nha Từ đầu năm đến là tháng 9, đúng không ạ? Bị gãy mất 4 lần cầu. Anh em có thể nhìn vào đây luôn này. Rồi, 46 01 00 với 01 thì hai con 0 cách liền ngày nhau đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy tính kết quả từ lúc con 01 được nổ đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 đúng không ạ? Ngày thứ 6 đã nổ con đó là 10 11 này, ngày 14 tháng 11 anh em nhìn thấy luôn này. Tiếp tục nhá. 30 thì con 61 được nổ này đúng không ạ? 30 61 tiếp tục. 09 thì nổ 16. Tiếp tục. 90, 1 2 3 4 5, cái thứ 6 nổ 16. Tiếp tục 00. 1 2 3 4 5 6 7 7 ngày tức là con 00 này có chạm không anh em nha thì đó ngày ngày thứ đó là ngày thứ năm trong đầu năm đến giờ tiếp tục báo nữa cho anh em này 03 1 2 3 4 5 6 7 vượt khung một ngày ngày thứ 8 nổ đặc biệt kép 38 đúng không ạ kép 38 40 thì ngày thứ hai nổ 33 06 ngày thứ hai nổ 22 Đấy. Và tính từ ngày gần nhanh nhất là ngày 28 tháng 12, đặc biệt về 01 đúng không ạ? Hai lần 01 thì nó ra 88 kép bằng luôn anh em nhé. Đó, 88 kép bằng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 12 anh em ạ. Anh và cái kinh nghiệm rút ra được cho ra đó là cái mỗi lần mà chúng ta thấy giải đặc biệt trong tuần mà về đầu không chạm không khá nhiều anh em nên bỏ không nên nuôi và một lần thêm nữa là anh em cảm thấy là ví dụ như đặc biệt mà không không ấy không không tức là hai lần con không nổ trong ngày ấy, anh em nên đó là nên bỏ không nên chơi anh em nhé như vậy từ đầu năm 2019 đến giờ nó gãy khung mất 5 lần thật là thật sự là như vậy anh em nhé đó thì cái đường cầu cơ bản cho anh em để báo hiệu kép cho anh em ấy thì quốc vượng cũng đã đưa ra cho anh em rồi đó mọi sự tư duy mọi sự sáng tạo để anh em ăn bạch thủ đề là do anh em thôi anh em nhé. Còn quốc vượng không có Zalo nào hết anh em nhé. Đây là quốc vượng làm video cho vui để giải trí cho tất cả anh em thôi. Sau giờ làm việc thôi. Lập cái kênh đó là kênh soi cầu nhanh, soi cầu chuẩn. Đó, giống như cái màn hình mà quốc vượng. Đây, quốc vượng đẹp trai không anh em? Nếu như đẹp trai thì hãy để cho quốc vượng một like nhá. Ok, chia sẻ cầu bằng nhớ năm 2020 thì à, Nhân tiện đây, Quốc Vượng cũng à, chốt cho anh em một cầu cặp lô, đó là cặp lô khung. Đó. Cặp lô khung. Khung trong 3 ngày. Nó tặng cho tất cả anh em đang xem đã ủng hộ kênh soi cầu nhanh, soi cầu chuẩn, soi cầu giải trí của Quốc Vượng Audi. Đó, chào năm mới năm 2020 thì sẽ chốt lô khung cho miền Bắc cho tất cả anh em chơi từ ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019 khung 3 ngày. Đó, cặp số đó là 0990 tặng cho tất cả anh em. Vào tiền, thoải mái để về bờ đón Tết chào xuân năm mới năm 2020. Rồi. Tất nhiên, những cái đường cầu mà cô vợ chia sẻ đến cho anh em ấy, tất nhiên là sẽ có lúc nó bị gãy cầu thì rất là mong anh em khi theo dõi video nếu có gì không vừa lòng thì anh em bỏ qua nhá bởi vì sẽ có lúc nó bị gãy anh em ạ cái gì nên nói thì Vượng cũng đã nói cho anh em rồi lời cuối cùng ấy, chúc cho tất cả anh em đánh lô thì luôn luôn tỉnh táo giữ một cái đầu thật tỉnh táo chọn những con lô chính xác mà khuyên anh em ấy chơi lô đề thì phải biết là học về lô đề phải biết về bóng về bộ về tổng về kép nó là như thế nào để anh em như chơi nhá mới vào được bờ nhá còn tất nhiên rồi trông người không bằng trông mình mình phải tự mình vượt lên anh em nhé tự mình làm ra chứ không được nhờ ai khác anh em ạ mới về bờ thành công anh em nhé chúc anh em chiến thắng luôn luôn chiến thắng chúc anh em rồi sức khỏe nhá xin chào